quá muộn nếu tuổi 40 chưa biết điều này. 1. Bạn sẽ trưởng thành hơn nhưng không chắc khôn ngoan hơn. Nhiều người cho rằng khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta sẽ khôn ngoan hơn, nhưng không phải vậy. Quy luật là chúng ta vẫn sẽ nông nổi, vẫn có cả một cái vại đầy những lỗi lầm mới chỉ chờ chúng ta sảy chân ngã vào. Khôn ngoan không nằm ở tuổi tác, mà ở cách nhìn đời, hiểu người. Dù 20 hay 40 tuổi, cuộc sống chỉ bắt đầu khi ta ngừng hẹp hòi mà trưởng thành lên. Có những người tự đầy đọa cuộc sống của mình bởi lối tư duy hẹp hòi. Họ thiếu đi tình yêu, lòng vị tha, sự thấu hiểu mà sự khôn ngoan đem lại. Họ chỉ còn lại sự hoài nghi, cay cú và vị kỷ. Ta chỉ trở nên khôn ngoan nhờ cách chúng ta vận dụng kinh nghiệm và tri thức để sống một cuộc đời vui vẻ và hết mình. Chúng ta nên tích lũy sự khôn ngoan từ khi còn trẻ, để khi gặp thất bại, ta vẫn có thể giữ vững tinh thần, để khi nỗi đau khiến ta tê liệt, ta vẫn còn đủ quyết tâm để vượt qua, nhưng làm sao để trở nên khôn ngoan hơn? Câu trả lời là sự thấu hiểu bản thân, đam mê, không ngừng học hỏi và sống với một tâm hồn đầy lòng vị tha. Hai, Hãy chấp nhận bản thân. Đau khổ của con người thông thường đều bắt nguồn từ những theo đuổi phù hoa của chính mình mà thôi. Khi con người học được cách chấp nhận bản thân, chấp nhận với hiện tại và buông bỏ dục vọng càng nhiều, thì đau khổ càng ít hạnh phúc càng nhiều. Kỳ thực, trên đời này không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra. Không nên vì ai đó yêu thích ly cà phê mà từ bỏ đi lý trà hoa hồng yêu thích. Không nên vì một người bỏ đi mà cảm thấy không ai cần đến mình. Không có ai là hoàn hảo cả, bạn chỉ thấy họ ở góc nhìn bên ngoài. Bên trong sự hào nhoáng đó là những thứ bạn không thể thấy. Vậy hãy tự tin mình là một bản sắc duy nhất độc lập, ngay cả khi nếu bạn đang trong một hoàn cảnh và những thứ xung quanh đều bất như ý, thì hãy khiến những thứ giá trị bất như ý đó trở nên một phiên bản tôi là tôi để trở nên như ý theo cách của bạn. 3. Không sợ hãi, không kinh ngạc, không do dự và không hoài nghi, không sợ hãi, vì những phiền muộn của chúng ta đến từ nỗi lo sợ vô căn cứ về những điều không có thật, không bao giờ xảy ra hay nếu xảy ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Chúng ta tưởng tượng ra những điều tồi tệ để rồi chìm trong nỗi lo sợ triền miên, rụt rè không dám đón nhận thử thách, không dám thử nghiệm đường đi mới hay kiên trì theo đuổi mục tiêu đã chọn. Cuối cùng chúng ta tự chôn vùi bản thân như chôn vùi một hạt mầm nhút nhát. Không kinh ngạc, vì cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ, bất kể bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, sớm hay muộn hoàn cảnh đó cũng sẽ thay đổi và chẳng có gì là đáng kinh ngạc. Vậy tại sao cuộc sống luôn có vẻ như đầy bất ngờ? bởi gần nửa thời gian chúng ta đều mơ màng. Hãy tỉnh dậy và sẽ chẳng còn gì có thể khiến bạn bất ngờ nữa. Đừng do dự, lưỡng lự vì cơ hội sẽ vụt qua. Nếu bạn suy nghĩ quá lâu, bạn sẽ không bao giờ hành động được. Không do dự nghĩa là không chờ đợi ai đó giúp bạn hay quyết định thay bạn. Còn nếu chẳng làm gì cả thì chờ đợi cũng hoài công. Tin tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, con người sống trong trời đất, làm việc chăm chỉ, làm người chính trực, miễn sao để lương tâm không phải hổ thẹn là được rồi. Còn chuyện giàu nghèo, thành bại, sống chết đều có số, nghĩ được như vậy, ta đâu còn sợ hãi, kinh ngạc, do dự hoài nghi điều gì. Một tấm lòng thanh bạch như bầu trời thoáng đẳng, không còn chỗ cho những được mất lo toan, giúp ta có thể cảm nhận được niềm vui sống. 4. Bạn sẽ không bao giờ hiểu hết mọi thứ. Ai dám chắc chúng ta đi qua một khoảng đời chỉ toàn những điều tươi đẹp, ai dám chắc cuộc hôn nhân nào cũng xuôi chèo mát mái, ai dám chắc chúng ta không đôi lần sảy chân, lỡ miệng, ai dám chắc chúng ta kiểm soát cuộc đời mình một cách hoàn hảo. Vậy nên, ai cũng là một nạn nhân dự bị trong mỗi hoàn cảnh, tình huống bất trắc xảy ra trên đoạn đời chúng ta đi qua. Là những con đường không chỉ có lá me rơi mà còn có cần cẩu sập, những thanh sắt sẵn sàng rơi xuống. Là tình bạn hàng chục năm đang yên ổn bỗng chỉ đôi lời sảy miệng, vài khi va chạm mà có khi chả ai muốn nhìn mặt ai. Là cuộc hôn nhân đang hạnh phúc nhưng bỗng thò vào một khuôn mặt lạ mà cuốn nhau đi đến không dừng lại được nữa, không quay đầu lại được nữa. Vì cuộc đời không ai biết trước được điều gì nên hãy tranh thủ yêu thương người khác khi bạn vẫn còn có thể. Tiền bạc, danh vọng thì đương nhiên là cũng quan trọng, nhưng tình yêu thương là thứ không thể thiếu trên đời này. năm Bố mẹ không thể ở bên ta đến hết cuộc đời. Có lẽ sống một đời người, điều mà ai cũng phải chứng kiến nhiều nhất chính là sự đổi thay, con người, cảnh vật, cuộc sống từng giây từng phút đổi thay. Họ bên ta một lúc chắc gì đã bên ta một đời, họ yêu ta hôm nay chắc đã yêu ta dài lâu. Hôm nay đối diện nhau nói cười chắc gì ngày mai đã không quay lưng cạnh khóe nhau. Người ta bảo thiên biến vạn hóa nhưng chỉ có tình thương cha mẹ thì lại khác. Những thứ họ hy sinh cho bạn có thể cho bạn còn lớn hơn những gì bạn nghĩ, bạn thấy. Cha mẹ là những người dù ta có lầm đường lạc lối cũng dang rộng vòng tay đón ta trở về. Hãy thử dừng lại, dù chỉ một phút thôi, để nhìn lại cha mẹ mình, để thấy mái tóc mẹ đã bạc thêm vài sợi, thấy khóe mắt cha có thêm vài vết chân chim. Chỉ một phút mỗi ngày thôi, nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho ta, rồi nghĩ lại xem mình đã làm gì cho cha mẹ. Rất có thể một lúc nào đó, khi ta muốn bên cha mẹ nhiều hơn, muốn nói rằng con yêu cha mẹ thì lại quá muộn rồi. 6. Cần biết khi nào nên từ bỏ, người chiến thắng sẽ không bao giờ từ bỏ, kẻ bỏ cuộc sẽ không thể chiến thắng. Có lẽ câu châm ngôn này đã theo mỗi người lớn lên, để rồi chúng ta được dạy rằng phải luôn luôn nhất quán. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta thường buông bỏ nhiều hơn mình vẫn nghĩ, và từ bỏ đôi khi là một bước chuyển có lợi, chứ không hoàn toàn là thất bại. Từ bỏ không chỉ là rời khỏi một nơi nào đó không còn hấp dẫn chúng ta mà còn là từ bỏ những thứ cản trở cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày trôi đi, chúng ta lại bắt gặp những cơ hội khác nhau, cơ hội để từ bỏ những thứ chúng ta đang theo đuổi, cơ hội để từ bỏ những thói quen xấu, cơ hội để từ bỏ những thứ khiến chúng ta cảm thấy không hạnh phúc. Học cách từ bỏ thực chất là biết cách phân biệt ranh giới giữa vận mệnh và làm chủ cuộc đời. Từ bỏ không phải là chấp nhận chịu thua mà là để nhìn nhận lại chính mình, 7. Nếu bạn không thể nói điều gì tốt đẹp thì đừng nói gì cả. Im lặng ở đây không phải là bạc nhược hay sợ hãi, mà là sự điềm tĩnh sau khi đã trải qua bao sóng gió. Người khôn ngoan là người không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí để rồi vì những lời nói hàm hồ mà làm ra những chuyện đáng tiếc. Khôn ngoan là phải biết khống chế cảm xúc để vươn lên làm chủ số phận. Trong cuộc sống, ai cũng có những khi phải nổi trận lôi đình, nhưng chúng ta cần phải kiềm chế trong lúc này để tránh mất cả chì lẫn chài. Tâm trạng ổn định giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách và êm đềm. Tâm trạng bất ổn giống như dòng nước lũ dữ tợn và cuốn trôi mọi thứ. Trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, mong bạn có thể bình tĩnh mà tu dưỡng bản thân. Người nông nổi vì một phút thỏa mãn mà đánh mất đại cục. Người điềm tĩnh sẽ biết nhẫn nhịn và bao dung để tránh những sai lầm đáng tiếc. 8 đừng tỏ ra quá bận rộn với người thân. Ai đó đã từng nói rằng, thứ quý giá nhất bạn có thể dành cho những người mình yêu thương không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là thời gian. Vì thời gian có khi còn quý hơn vàng nữa. Chưa bao giờ chúng ta cảm nhận được nỗi cô đơn cho đến khi chúng ta rời căn nhà của mình đến một nơi xa lạ, ăn một bữa cơm tạm bợ không phải do người thân nấu, từng miếng ăn, giấc ngủ, mọi điều phải một mình chịu đựng. Chúng ta đã dành cho gia đình mình bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thời gian trong quỹ thời gian của bản thân mình, hay chúng ta đã dành thời gian cho những thứ khác mà quên rằng gia đình là tất cả những gì chúng ta có, trọn vẹn và đủ đầy. Vậy thay vì những mối quan hệ không cam kết là mãi mãi, những mối quan hệ nửa vời tiêu tốn của chúng ta hàng tá thời gian, chúng ta chúng ta hãy dành thời gian đó cho gia đình, cho những người quan trọng, bởi có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình, có được cả hai, đó là hạnh phúc.